chưa bao gồm rút hồ sơ và chưa bao gồm phí vận chuyển cho quý khách hàng ở xa. Với một chiếc xe chúng tôi mua từ chính chủ lại còn biển Hà Nội nữa cho nên là đối với anh em chúng ta ở khu vực miền Bắc thì chúng tôi có thể làm hợp đồng mua bán hoặc có thể làm hợp đồng ủy quyền ngay sang cho quý vị mà không cần chúng ta phải rút hồ sơ hay là sang tên đỡ mất thủ tục và đỡ tốn kém tài chính cho quý khách hàng còn đối với quý khách ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng không phải lo chúng ta mất tiền biển thưa quý vị và quý vị quan tâm thì nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi số điện thoại là 0975 686 232 để sở hữu chiếc xe này một chiếc xe đa dụng 8 chỗ ngồi chúng ta có thể đi cả gia đình nữa luôn và cái điều đặc biệt của chiếc xe này là chúng ta thấy cái à, độ lành tính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 số gầm đại chất luôn và đã được chủ nhân người ta đầu tư à, rất nhiều các hàng hạng mục trên chiếc xe này với chiếc xe này thì chúng ta mua về sử dụng luôn Đấy, với tầm giá hơn 100 triệu mà lại là một chiếc xe máy dầu lại thương hiệu Nhật Bản thì Isuzu là sự lựa chọn hàng đầu và bây giờ tôi sẽ quay thật kỹ cái sườn với bên phụ của chiếc xe này cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn theo dõi thật kỹ sau đó chúng ta đưa ra cái quyết định mua xe của mình và hãy gọi điện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 đã cam kết không đâm đụng thưa quý vị cái đèn pha phía trước bên lái thì quý vị cũng trong veo như mới tinh luôn kể cả cái đèn xi nhan đèn gầm ba đờ sốc rồi cái mặt ga lăng chúng ta thấy tất cả đều rất là khớp khít luôn không bị đâm đụng hay tắt ma tít nhiều trên chiếc xe này đâu thưa quý vị và đây thân vỏ của nó từ phía bên lái đây quý vị chúng tôi sẽ quay thật kỹ phía bên lái của chiếc xe này thì chúng ta thấy cái sườn xe của nó còn rất là bóng luôn một chiếc xe bản đủ lốp treo nhá quý vị nhá la răng đúc bệ bước à, nẹp sườn đầy đủ hết thưa quý vị nhìn cái form dáng của chiếc xe này tính đến thời điểm hiện nay thì nó cũng vẫn giữ được một cái dáng vẻ gì đó nó uh, hầm hố thể thao và nó chưa bị mất form đâu quý vị nhá nhìn cũng khá là hầm hố luôn Đấy, và nhìn như là xe Fortuner luôn thưa quý vị nhé nhưng mà giá thành thì lại quá rẻ luôn quý vị và điều đặc biệt nữa cái nét đặc trưng của chiếc xe này mà được nhiều người Việt yêu thích đó chính là cái độ bền bỉ và lành tính ít hỏng vặt nhá quý vị nhá đây là cái điểm nổi trội của cái dòng Isuzu này luôn gầm cao đấy máy khỏe đấy, chúng ta đi địa hình đèo dốc hay là công trường công trình với chiếc xe này thì quá là hợp lý luôn hay chúng ta mua về chúng ta đi chở hàng cũng ok luôn thưa quý vị đấy và xin phép quý vị bây giờ tôi sẽ đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này thưa quý vị đấy đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này thì chúng ta thấy rằng là à, chiếc xe này thì cũng còn rất là đẹp luôn đấy, nhưng mà bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu tiếp cho quý vị đây à, 4 quả lốp mới tinh Michelin nhé thương hiệu lốp ô tô nổi tiếng luôn bốn quả lốp chủ nhân vừa mới thay xong nha quý vị nhá Đấy, mới thay được cách đây có vài ngày thôi khoang lốp thì không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu la răng đúc nhìn rất là thể thao và bệ bước nẹp chân kính sườn nẹp sườn đầy đủ hết thưa quý vị nhá Đấy, với giá bán 155 triệu đây cái lốp sau này như vậy mới tinh luôn đây vẫn còn dầu đây thưa quý vị nhá đây vẫn còn dầu luôn đi rất là êm nha quý vị nhá dầu vẫn còn luôn đấy và nó đến từ thương hiệu Michelin bốn quả lốp Michelin mới tinh luôn thưa quý vị đặc biệt nữa đây là cái khoang bên trong này chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu quý vị nhé và đây là cái mặt la răng của nó đây đấy và hình ảnh từ phía sau đây một chiếc xe cũng còn ờ, khá là đẹp theo chúng tôi đánh giá thì với tầm giá chỉ có 155 triệu mà chúng ta sở hữu chiếc xe này thì cũng quá là tuyệt vời và ok rồi và quý vị hãy gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này thưa quý vị và tiếp theo nữa tôi truyền tải đến cho quý vị đây cái lốp sau đây ở bên phụ đây quý vị đấy ta thấy cũng mới tinh luôn quý vị nhá bốn quả lốp mới tinh vừa thay xong bốn quả lốp Michelin luôn thưa quý vị đấy bệ bước rồi là thân vỏ của nó còn khá là căng luôn không bị ờ, gợn và hay là bị đắp mặt tiết nhiều đâu thưa quý vị nhá đây cái lúc trước bên ờ, bên bên ờ, phụ này quý vị ta thấy cũng mới tinh luôn dày bịch luôn mặt la răng của nó đây và vừa rồi tôi đã đi một vòng quanh xe và quay thật kỹ và truyền tải đến cho quý vị à, cái mặt cabo phía trước ba đợt sốc phía trước bốn quả lốp bốn khoang lốp bốn cái mặt la răng nha quý vị nhá đấy còn bây giờ tiếp tục chương trình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 chúng ta thấy đây ấy cái mặt tăm lô của nó còn khá là sáng nhựa nhức không bị uh, xước quý vị các cái cửa gió điều hòa à, cũng còn nguyên vẹn luôn đấy trần của nó là trần à, da theo xe từ đầu ba vùng điều hòa nhá quý vị nhá ghế là ghế da dày cao cấp màu đen đấy, tắp đi cửa của nó đây quý vị cũng còn rất là sáng luôn kể cả cái phần phía dưới này đây keo chỉ thì cam kết với quý vị là còn đến trên 90 phần trăm nha quý vị nhá đây sơn lòng này vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn cái phần phía dưới này đây chúng ta thấy cũng không có dấu hiệu gì của sự mật mục đâu quý vị đấy đấy đây cái à, cửa sau đây bên phụ đây quý vị cũng rất là sáng luôn quý vị nhá keo chỉ thì cũng không mất một vẫn còn nguyên luôn hàng ghế thứ hai đây trần vẫn là trần da theo xe từ đầu quý vị nhá hàng ghế thứ hai đây cũng bằng một cái lớp da rất là dày và không bị xước xác gì đâu quý vị nhá mặt tắp lô đây keo chỉ đây quý vị đây Đấy, không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị nhá Đấy. và tiếp theo nữa tôi chuyển máy quay sang phía bên lái để truyền tải đến cho quý vị những hình ảnh từ phía bên lái đây cái tắp bi cửa lái đây quý vị Đấy, keo chỉ đây rất là sáng luôn quý vị đây, hàng ghế thứ nhất đây không bị xước hay là không bị ờ, rách vá gì đâu thôi quý vị nhá may rất là căng và đẹp luôn đấy đây hàng ghế thứ hai đây cái cửa sau ta bị cửa sau bên à, lái đây quý vị keo chỉ đây quý vị đó, keo chỉ là keo chỉ xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đó lốp thì bốn quả mới tinh luôn thưa quý vị đấy rất là đầy đủ cho quý vị luôn và bây giờ sẽ là cái cốp sau đấy, chúng ta thấy được bọc 3D rất là đẹp luôn kể cả ấy bọc 3D rất là đẹp đấy cánh sau đây đó à, hai bên ờ, hông của nó đây chúng ta thấy không bị đâm đụng nhé đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn gì đét luôn đây đinh tán của nhà sản xuất đây đấy, chúng ta thấy như vậy không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu quý vị nhá đấy. đấy và bây giờ sẽ là cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ đây tabi của nó đây rất là sáng nha quý vị nhá điều hòa mát lạnh nha quý vị nhá máy đang nổ quý vị nhá Đấy. giờ tôi sẽ truyền tải để cho quý vị cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ và đi vào phần động cơ của chiếc xe này đấy đăng kiểm rất là dài quý vị nhá đăng kiểm đến tháng 9 năm 2021 đấy bốn quả lốp mới tinh đang kiểm tra đây trước hết là tôi truyền tải cái gì đây cái à, keo chỉ của cái cabo đây các lỗ bấm tròn xe đây các lỗ bấm đây tròn xe đây tem của nhà sản xuất đây đinh tán đây vẫn còn nguyên luôn quý vị nhá đấy máy máy đang nổ quý vị nhá máy rất là khô ráo nhá quý vị nhá máy đang nổ đấy không có một vết dầu mỡ gì đâu thôi quý vị đấy đây đây răng của nó đây đấy rất là đẹp luôn quý vị đấy